魅力无上限，大奖够力耶！孩子最多，开奖最疯，立即下载金好运。Hello, xin chào cả nhà. Sau một tháng mới quay lại ờ, bắn cá ở ở ở tiệm nha ờ, anh em. Lâu lắm rồi đó. À bây giờ không có ai chơi tiệm nữa anh em ơi. Bây giờ uh mà lâu lâu ờ, mình đi tiệm mình quay cái để cho anh em coi giải trí thôi thế bây giờ mình chơi thôi khỏi cần phải đi đâu luôn subu phức tạp không chết con tiếu quải xui quá là mình nên ngưng lại một tí nha anh em có ừ. nghĩa là ngay cái đợt cá nó nuốt á mình giống như mình chơi ở ngoài vậy nhưng mà trên đó thì mình canh nó ok hơn nghĩa là khi nào mà cảm thấy cá nó nuốt là mình mình ngưng à, với tới uh, mùa bóng đồ nè anh em anh em nào mà tài khoản nha đường lên đăng ký mình để uh, mô tả với ở ờ, bình luận gì được cái nào cũng có còn cái nào không hiểu thì vô nhóm ờ, Zalo uh, đó các bạn rồi ờ, mình uh, hướng dẫn trực tiếp cho nha đó là anh em biết cái đó quan trọng nhất cái gì không anh em quan trọng nhất là mình được chơi live trực tiếp cái thứ hai là rút nạp bên đây là cực kỳ ok ha cho nên là ờ, mấy ngàn anh em rồi ờ, mình làm cái ờ, mình giới thiệu cho bên này nó khoảng hơn một năm rồi đó anh em khoảng mấy ngàn anh em chơi là chưa có anh em nào phàn nàn về cái vấn đề mà tiền bạc rút nạp nha Oh yeah Oh yeah lúc này ngủ quỷ kia đi cái thằng mà hồi trước hay bắn chung với mình đó nè giờ ngủ đi lâu lâu ngủ đi là ô nghỉ chơi rồi chơi kia sướng hơn chứ tối con nằm ở nhà con chơi tới khuya nó đó chơi nó khỏi sợ bị la rảnh giờ nào là tranh thủ chơi giờ đó kích kích lòi lết rút ra để anh em mới anh em mấy anh em mới uh, chơi á thì nên rút nạp thường xuyên nha chứ đừng có giống như là khi mà mình uh, thắng được một cái thì mình nên rút ra khi mà mình ngưng mình nên rút ra hết đừng có để trong đó tới xong mình chơi là mình nạp vô thì nó mau nâng cấp hơn cái tiền hoàn trả nó sẽ cao hơn nha anh em mình chơi mình sẽ lòi hơn nó có đầy đủ các môn cho mấy anh em ờ, mấy anh em mới chưa biết á bóng đá số đề ba miền sổ số ba miền rồi uh, bắn cá rồi casino casino live mấy cái con khác nha nè cho nên anh em ờ, chơi nên phân biệt với cái đó mà chơi đừng có để bị uh, lừa nghĩa là sau bao nhiêu năm làm bên game thì mình mới biết <laughs> đầu tiên thì uh, mấy người mới thì đâu có ai biết gì đúng không à lên bốn là mấy nó nuốt lại một hơi không chết cái gì luôn hả anh em ô oh, trăm rưỡi mới trả điểm đủ nha vậy là phải hai con đó con này gờ khuyến mãi điểm bắn nó khuyến mãi cho mình ha, mình khuyến mãi cho nó đây anh em rồi mình khuyến mãi cho nó rồi anh em nào mà chưa đăng ký thì à, dưới phần mô tả với phần bình luận có link đăng ký nha anh em mình có để kèm theo cái link à, nhóm zalo á dành cho những anh em nào mà à, không trục trặc không hiểu không biết đường đăng ký rồi đó thì vô đó liên hệ với mình mình hướng dẫn cho anh em nha cái tài khoản rảnh rỗi mình chơi giải trí rồi nó cũng hay anh em khỏi phải đi quá hầu như những anh em chơi rồi anh em nào cũng nói là ok ok Ờ, ờ, giống như mình cũng chơi mình cũng canh như ở ngoài rồi mới được nha anh em có nghĩa là mình canh tua nuốt nhã rồi khi nào nhã rồi thì mình ờ, mình mình chơi theo kiểu nhã khi nào nuốt thì mình nên ngưng hoặc là mình cầm cự sau đó chơi chủ yếu sao để kiếm lời thôi nha anh em còn uh, casino thì uh, chơi cái đó là chơi live trực tiếp này kia kia nọ nha còn anh em chơi áp ảo thì ờ, không có đường nha anh em qua wow, hết điểm rồi má ơi cứu con lôi bé đỏ về nè bé đỏ ờ, trời trả điểm quá vừa gần hết điểm anh nè sống lại luôn không hay quá thịt hai con đen ngon hơn con đỏ bắn thế bà không chết anh em mà chơi cái ờ, cái này đó anh em ngày hôm sau ví dụ như ngày hôm trước mình chơi là 11 giờ hơn 11 giờ mấy phút ngày hôm sau là nó có hoàn trả đó anh em nên là chơi uh, qua ngày hôm sau anh em nhớ vô nhận hoàn trả rồi nha với nhiệm vụ rồi đó cái hoàn trả nó trả cao lắm đó anh em có nhiều anh em chơi và hoàn trả một ngày hai ba chục hai ba chục củ là bình thường luôn đó nha ờ trời ơi yến hai cái này chết quá trời ít hai mà nhân có 50 con đỏ bà nội vừa hết đạn ít hai ăn con ngựa luôn ác ôn thiệt chứ nhưng mà cũng được trả điểm lại còn mình chơi thì mình chỉ canh cái ờ, cái, cái, cái lúc nhả lúc nuốt thôi ví dụ mình vô mình chơi mà mình uh, thắng được một ít thì mình thấy nó nuốt lại thì mình uh, ngưng ngưng nửa tiếng 15 20 phút nửa tiếng sau mình vô mình canh tiếp mấy chục uh, ngàn điểm rồi tớ dằn lưới dằn lưới bắt cá đó mày này nó không cho chết luôn nổi đầu lâu quá không có đi chơi này làm như nó không được nhuyễn anh nè tới mùa ờ, ngoại hạn rồi anh em anh em nào mà có cầu ờ, cầu mà kết cái cái, cái kèo nào thì lên chia sẻ với những anh em ờ, cùng đam mê nha dưới phần bình luận hoặc là phần mô tả mình có để đó còn anh em nào mà là ờ, có bữa ông kia ông đâu ông hỏi ông tải đã ông làm sao mà không có lên điểm ông hỏi mình rồi mình hỏi ông là ờ, cái link đó đâu ông nói lấy trên google lấy trên mạng đó nó mà họ vậy thì họ sao không lên mạng hỏi mà hỏi mình sao mình biết được anh em sao mình nhờ nhà xem rồi được kiểm tra rồi được cho nên có cái trường hợp đó là thua nha anh em có nghĩa là khi mà anh em lên cái ờ, youtube lên lấy cái link của mình đặt ở chỗ phần mô tả phần bình luận á anh em vô anh em lấy cái link đó anh em ờ, đăng ký xong rồi anh em mà ờ, nạp tiền đồ mà có vấn đề trục trặc gì cái đó thì alo mình mình lo được nha ngon lành tại vì cái bên cái con game này nó uy tín quá cho nên cho nên là bây giờ mình lên mạng mình sợp là nó nhiều cái cái cái cái ảo lắm anh em nó ờ, nháy giả mạo á xong rồi anh em nạp vô là nó bay màu nha ê da dứt này <laughs> ngon lành ngon lành ấy da hai trăm chín luôn chết luôn rồi chết luôn rồi một triệu điểm ngon lành nghỉ anh em ơi nghỉ anh em ơi ít hai con cá băng luôn con lợn trên đâu thêm con đen nữa ít hai nữa nè hết nè hết ít hai à đó tưởng rồi chết tôi còn sống lại luôn em sống dày luôn nha trời sướng rồi thằng con đen mà với hai một cái nó phê tê tái cái đùm ờ, trứng thuốc luôn rồi còn chịu điểm nghỉ nha anh em hết chết rồi nó nhả nhiều đó cái nó ngừng lại rồi bây giờ chơi là bảo đảm sẽ thua lại nha anh em chắc cú luôn trăm phần trăm rồi bye bye anh em nha anh em nào mà chưa có chưa chưa có tài khoản chơi anh em vô cái phần bình luận hoặc phần mô tả lấy cái link đăng ký nha anh em rồi có cần gì hỗ trợ gì thì lời vô cái ờ, link nhóm zalo á mình hỗ trợ cho nha rồi bye bye anh em chủ yếu là, là thông báo với mấy anh em ờ, mấy anh em mới mấy anh em mà vô nhóm ờ, vô vô trong cái nhóm hỗ trợ đó anh em ví dụ như là cái nhóm là chủ yếu là mình để mình hỗ trợ cho những anh em mới thứ nhất là hỗ trợ cho những anh em mới rồi thứ hai là để cho mấy anh em tương tác cái cách ờ, chơi sao để cho thắng rồi nha ổng dài uh, cái tụi game đồ với uh, cái này không biết nói làm sao luôn á anh em nó vô giống như là nó có sẽ kết bạn riêng với anh em rồi uh, nó nói khuyến mãi này kia kia nọ mà nó đưa cái link cho anh em á ổng dài anh em chắc có nghe anh em sẽ có nghe về cái vấn đề là gọi là mình vô mấy cái link đó, đó anh em là nó sẽ hack được cái điện thoại anh em á nó hết luôn cái tài khoản ngân hàng chỉ cần nhập vô link xong cái là tài khoản nhiều bay màu nha cho nên anh em uh... có vấn đề gì mình uh... không có giải quyết được nha anh em lúc đó đổ thừa sao trong nhóm ờ, này kia kia nọ nữa tôi không biết à nha còn anh em mới á mà chưa có ờ, đăng ký tài khoản mà không ờ, không không biết cách đăng ký gì đó thì cứ vô uh, liên hệ với tôi tôi uh, hướng dẫn tôi hỗ trợ cho nha vậy nó khó chết lắm này lúc này lâu lâu đi ờ, đi quay clip á anh em rủ với bạn là không nha không thằng nào chịu đi đâu dễ về làm biến lắm chơi trực tuyến hết rồi anh em ơi tiếng nó có nhiều trò hơn cái này xui quá thì mình bay qua cái kia tối thì uh, đi châu Âu rồi luôn anh em bóng đá đầy đủ nha buổi chiều thì đi miền Nam miền Bắc luôn Ồ, bữa nay được chết cá con lặt vặt lặt vặt nè bữa nay chắc bắn có lời á anh em nếu mà nó chết cá con lặt chặt là chặt kiểu này ngồi là nó cho cá bự là lòi cho cá bự là lòi đó còn mà nó ngưng chết cá con là hết điểm nha à, cái đường link à, anh em mới anh em nào mà chưa chưa có đăng ký á cái đường link à, dạ, mình để ở phần mô tả với cái phần bình luận nha vô đâu cũng được nó dẫn như nhau còn mấy anh em nào mà muốn tạo ờ, tài khoản mới lại anh em phải quay lại kênh ờ, youtube nha anh em phải vô cái kênh youtube của mình rồi ờ, lấy cái link cho chắc cú nha bây giờ không biết sao mà nói mà trên mạng thì đủ dạng hết trơn anh em ơi đủ dạng đủ thể loại hết trơn á không có không biết sao mà nói được luôn nữa đang cho âm chiếu rõ ràng không thấy không lôi đang về ví dụ như ờ, anh em chơi bóng hoặc là chơi ờ, nói chung là tất cả các môn giống như tiền hoa hồng cho anh em vậy đó hình thức là ờ, nói vậy cho nó dễ hiểu ngắn gọn thay vì giả sử như bây giờ mình chơi bóng mà mình chơi ờ, lò đi thì xong là dứt điểm phải không còn cái này là anh em có ngày mai anh em vẫn nhận hoa hồng thắng vẫn có như nhau nha anh em thắng thua gì như nhau tới ờ, ờ, cỏ mình vậy nè mà nó còn ờ, nó còn vô nó làm bộ nó hỏi tới hỏi lui xong cái nó đưa cái link đó anh em nó kêu mình truy cập bà nội cha nó nhức cái đầu với nó thiệt nó kêu mình nhấp cái vô cái link đó nhận khuyến mãi này kia kia nọ gì đó nó thôi đi cha ơi cha tài khoản ngân hàng của con đó, có bao nhiêu con chơi con không con, không có để ở trỏng đâu đừng có <laughs> canh me con khổ lắm nó còn có nhiều con chơi game mà con chơi uh, bắn cá hết rồi con không có để ở trong trong trong trong uh, tài khoản đâu khỏi phải canh nói vậy cái nó hiểu luôn anh em cái nó nghĩ <laughs> gì nuốt trời nó vô cái cái con là chết ngon quá mà ngồi nuốt rồi gây kinh quá anh em đen trả điểm không ăn chiếu cái đi có điểm bắn đen chiếu nghĩ cho chết luôn rồi à. trả điểm cho bắn chứ bay màu qua cũ rồi bắn cái này cho nên bây giờ bắn ở đây nè, nhiều khi nó cũng làm biến lười lắm rồi ờ, chủ yếu rồi bay màu thì ý còn được ba viên lên thêm 200 à, 000 điểm nữa anh em ơi rồi ờ, cho chẩn đâm cũ thắng thua gì cũng nghĩ nha mình à, tạm ngưng ngưng ngưng ngưng cái mình lên điểm à, mình đấu tiếp nha để anh em đợi lâu tiếp tục anh em ơi rồi ờ, định lên 200 000 điểm nữa cho chẳng 5 triệu mà cuối cùng móc túi ra còn có 4 triệu rưỡi rồi anh em đem theo có 4 triệu rưỡi rồi nó, nó lên trăm rưỡi trăm năm chục ngàn điểm nữa nha này gõ được gõ gõ không được là ờ, cũng nghỉ luôn nha anh em biết sao không tại cũng hết tiền rồi tiền tôi còn nhiêu đó à Thịt con đen này là là, là con làm cành nào nha Đạn ít hai Bà nội cha nó vừa nói hết rồi Ít gì cũng không chết hết trời ơi tiếu vậy chắc bay màu luôn quá anh em nuốt quá tài ăn ngựa già thôi ngựa gì mà bơi hoài vậy trăm rưỡi chiếu nghỉ chết luôn anh em thấy không nó cho ăn một tầng tí xíu mà nó nó, nó ngưng rồi ăn tiên đỏ bán ngựa này nó trâu dữ luôn hả trời đó ờ. chiếu chết lợi rồi đó Gracias. không chưa phai bàn chân năm ngón xinh ngoan em đi trong nắng chang chang anh trông sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám trai lạc những vì đâu xa em đây dần chưa có người yêu vài chục năm nay chưa ai hối thăm đôi lời sớm trường làm bằng tôi ai đang còn vắng hơn biết ở nhà em cho sao em mừng cuối cùng hết đặt xuống rồi Trong thật xe Anh có gặp hái được gì trong cái kỳ mới này không? thì anh vẫn đi theo em hoài ơi em cô gái bóng đào em ơn anh trong đồng phòng pháo hoa anh đi cùng em cùng cha đưa em đi khắp miền tây quê mình lời chuyện cái là hay đây là gói dưa nước mặn dưa cúc dơ dưa cúc dơ

啊。 Florida.